mọi người, mình là Nghiêm Thùy Trang, là founder của Tiến Trung Alpha Trong thời gian vừa qua thì mình nhận được rất nhiều những ý kiến mong muốn rằng mình sẽ có ra một cái video để hỗ trợ cho các bạn phân biệt được tổ hợp thanh mẫu chi, chi, si và chư, sư, sư, chư, chư, sư, rư Vậy nên mình đã quyết định quay video này để hướng dẫn các bạn cụ thể hơn về cách phân biệt hai tổ hợp âm này Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình bắt đầu thôi nào Đầu tiên chúng ta sẽ đến với tổ hợp thanh mẫu chi, chi, C. Trước tiên thì cô Trang sẽ hướng dẫn mọi người cách đọc các thanh mẫu này trước nhé. Âm này chúng ta sẽ đọc là chi, chi. Rồi các bạn nhớ là để học tốt hơn và hiệu quả hơn thì đừng quên lắng nghe và lặp lại cùng với cô Trang nhé. Nhất định phải nghe thấy âm thanh của chính mình đấy ạ. Chúng ta đọc lại âm này nhá. Chi. Rồi, nó khá là giống với chữ chờ nhẹ trong tiếng Việt đúng không ạ? Kiểu như chia tiền, chia tiền ấy. À, chi tiền ấy đúng không mọi người? Chi. Ok, Âm thứ hai chúng mình sẽ đọc là chi. Mọi người có thấy điều gì khác biệt ở đây không ạ? À? chính xác đây là âm bật hơi nha Thế nên chúng mình cùng đọc lại và cảm nhận hơi được bật ra nào Chi Chi Đúng rồi, chính xác Thanh mẫu cuối cùng trong tổ hợp này chính là âm Si Rồi, âm này thì nghe khá là giống với chữ sờ nhẹ trong tiếng Việt đúng không? Chúng mình cùng đọc lại nhá To rõ ràng lên nào Si Si và tổ hợp thanh mẫu chi, chi, si này luôn luôn mãi mãi vĩnh viễn lúc nào cũng chỉ kết hợp với những thanh mẫu là y, uy hoặc bắt đầu vào y, uy thôi mọi người nhé. Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ đó chính là khi tổ hợp chi, chi, si kết hợp với vận mẫu uy thì dấu hai chấm của chữ uy sẽ được bỏ đi. Nhưng chúng ta vẫn phải giữ nguyên cách đọc. Cụ thể, ví dụ như chữ này, thay vì đọc là chu, chúng ta sẽ phải đọc là gì nhỉ? Chính xác phải đọc là chi Đúng rồi, có nghĩa là khi đằng sau chi, chi, si mà các bạn nhìn thấy vận mẫu u thì thật ra nó chính là u được bỏ hai chấm đi nhá. À, tiếp theo tương tự như chữ này chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ? Chi Chê Xuê Chuyên Chuyên Xuyên Chuyên Chuyên Xin Tổ hợp thanh mẫu thứ hai mà chúng mình sẽ cùng làm việc với nhau trong ngày hôm nay đó chính là tổ hợp zư, цы, sư, chư, chư, sư và rư. Đầu tiên thì cô Trang vẫn sẽ hướng dẫn mọi người cách đọc cụ thể của các thanh mẫu này nhé. Âm đầu tiên chúng ta sẽ đọc là zư, âm này thì các bạn lưu ý là uh, có một số bạn mới học á, sẽ đọc nhầm thành dư ở trong dư thừa dư giả như kiểu tiếng việt ấy thì không chính xác nha cách đọc chuẩn thì chúng mình sẽ đọc ở giữa giờ và chờ chúng mình sẽ đọc dít cái khoảng giữa đấy nhá đọc là dư dư dư nhưng mà nếu chúng ta không đọc được chuẩn ở cái khoảng đấy thì thà tôi đọc là chờ thì còn hơn đọc là giờ nhá tuyệt đối sẽ không đọc thành giờ mọi người nhá chúng mình đọc lại một lần nữa nào dư chính xác À, với âm thứ hai này chúng mình sẽ đọc là sư sư các bạn có thấy nghe bật bật hơi rất là rõ không sư sư à, âm này nếu mà mình hình dung sang tiếng việt mình sẽ có thể cảm thấy như kiểu giống mấy bạn gái mà hơi bánh bèo một tí ấy các bạn sẽ nói rất là điệu đúng không kiểu bầu trời trong xanh á à, sư đúng rồi bật hơi lại một lần nữa nào và đừng quên phải nghe âm thanh của chính mình nhá sư chính xác ừ, tiếp theo nhá âm này chúng mình sẽ đọc là sư sư sư rồi bây giờ đến hàng thứ hai các bạn để ý thấy điều gì không ạ nó khá là tương đồng với hàng bên trên đúng không? Chỉ khác là nó có thêm chữ gì đây? Ờ, oh, chữ H. Đúng rồi ạ. Thì khi mà có chữ H này các bạn đừng quên một nhiệm vụ đó là chúng mình phải cong lưỡi lên nhá. Cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn một câu thần chú vô cùng hiệu quả đó là có C thì bật hơi, có H thì cong lưỡi. Đúng rồi. Nào, chúng ta cùng đến với âm đầu tiên nhá. Âm ZH này chúng mình sẽ đọc là chư chư à, ờ, âm này có hát thôi đúng không nên là mình cong lưỡi thôi chứ không hề bật hơi nha mọi người nào cong cái lưỡi lên nào chư đúng rồi đọc to rõ ràng một lần nữa chư chính xác à âm thứ hai nào ch à có c có h thì tôi vừa cong lưỡi vừa bật hơi nhá chư đúng rồi chư một lần nữa nào chư ok thế còn âm này thì sao nhở à sh có h đây tôi phải làm gì đây chính xác phải cong lưỡi lên nhá Sư Sư Sư Đúng rồi đấy oh, Còn một âm cuối cùng thì âm này chúng mình sẽ đọc là Rư ấy, các bạn lưu ý là âm này chúng mình sẽ không đọc kiểu âm rung như kiểu tiếng Việt nhá Không phải là rung rinh hay là à, rào rào hay là rồng rắn nhá Chúng mình cong nhẹ cái đầu lưỡi lên thôi nào Rư Rư Chính xác Rồi, trong tổ hợp này thì có những âm như Sư sh và r là những âm khá đơn giản nên là chắc các bạn sẽ không bị nhầm ở những âm này đâu. Tuy nhiên tổ hợp bốn âm z, ch, sư và chư lại tương đối là khó nhằn, đặc biệt là với những bạn mới. Vậy thì ngay bây giờ cô Trang sẽ hướng dẫn mình cách phân biệt rõ ràng bốn âm này nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi, ở ờ, vậy thì ở đây cô Trang sẽ chia sẻ với mọi người một cái tip nhỏ. Đó chính là chúng mình mặc định trong đầu, chúng mình hình dung trong đầu ấy là cả bốn âm này đều phát âm trên nền tảng của chữ chờ. Như kiểu chờ nào ấy cũng là chờ mọi người. Nhớ nhá, cả bốn âm này đều đọc tương đương khá là giống với chữ chờ. Tuy nhiên, có C thì bật hơi, có H thì cong lưỡi. Và bây giờ cô Trang sẽ đọc cặp âm trên dưới để chúng mình có thể hình dung rõ ràng hơn nhá. Cặp đầu tiên các bạn nhìn này, âm đầu tiên chúng mình sẽ đọc là dư. Âm thứ hai là chư. Các bạn có thấy sự khác biệt không ạ? À? à, trước tiên là mình phải nghe thấy sự khác biệt trước khi tự bản thân mình phân biệt được nhá rồi cô trang sẽ đọc lại này các bạn hãy tập trung lắng nghe âm thanh nhá dư chư đó các bạn sẽ thấy khẩu hình của cô Trang cũng khác luôn và cái âm thanh phát ra cũng khác luôn đúng không ạ? Một cái thì thẳng lưỡi và một cái thì cong lưỡi. Với cái âm dư bên trên á, nếu các bạn cảm thấy không biết như nào là thẳng lưỡi thì đầu lưỡi của các bạn hãy chạm nhẹ vào mặt sau của hàm răng dưới các bạn nghe lại này dư dư đó còn với âm thứ hai là âm zh là âm trư thì mình cong nhẹ cái đầu lưỡi lên và các bạn sẽ cảm thấy là hơi của mình nó bị ghìm xuống nó không thoát ra được ok rồi bây giờ chúng mình sang đến cặp âm này nhá các bạn lại lắng nghe thật kỹ và tập trung toàn bộ tinh thần vào âm thanh của mình nhá ờ âm đầu tiên chúng mình sẽ đọc là sư sư Ồ, đây là một âm thẳng lưỡi nên chúng ta tiếp tục đặt đầu lưỡi chạm nhẹ vào mặt sau của hàm dưới. Được chưa ạ? Khẩu hình nằm ngang nhá. Chư, chư. Chính xác. Rồi, thế còn âm thứ hai mình cong lưỡi này, cong lưỡi lên nhá và phải bật hơi rõ ràng ra này. Chư. Đúng rồi, không biết như nào cong lưỡi thì cong môi lên luôn. Chư. Đúng rồi, một lần nữa nhá. Cô Giang sẽ đọc hai âm này và các bạn chỉ lắng nghe thôi này. Chư. Chư. Được chưa ạ? khi mà mình nắm được cái nguyên tắc là đều nó đều phát âm trên nền tảng của chữ chờ nhưng mà có c thì bật hơi có h thì cong lưỡi các bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất là nhiều bây giờ để mình cảm nhận rõ hơn và phân biệt tốt hơn thì chúng mình lại đến với những ví dụ sau đây nhé các bạn đừng quên lắng nghe và lặp lại thật to rõ cùng với cô trang nha tôn trọng tôn trọng 职责，职 则自找自找吃醋，吃醋炒菜，炒菜操场，操场支持。 支持，猜测，猜测，注册，注册，长城，长城，蜘蛛，蜘蛛。 Tên tên. Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với một nội dung vô cùng quan trọng và đây có thể được coi là mấu chốt của video ngày hôm nay. Đó chính là việc phân biệt giữa tổ hợp chi chi si và tổ hợp zi ci si zhi chi shi và ri. Trong hai tổ hợp âm này thì thông thường người học hay nhầm lẫn nhất ở các cặp âm sau, đó là cặp âm chi và zi, chi và ci. Tiếp theo là si và sư Như các bạn vừa nghe thì các bạn sẽ thấy là à các tổ hợp này nó khá là tương đồng đúng không? À, tuy nhiên trên thực tế thì cách phát âm của nó hoàn toàn khác nhau đấy mọi người ạ Nhưng mà bởi vì sao nhỉ? Bởi vì chúng mình mới học, chúng mình mới nghe à, Các âm nó còn chưa quen thuộc với mình Nên là rất là khó để mình có thể thông qua cách phát âm thôi mà mình nhận ra được sự khác biệt Thế nên chúng mình sẽ đến với những cái yếu tố tiếp theo để có thể phân biệt rõ ràng hơn các tổ hợp âm này nhé. Đầu tiên phải nói đến đó chính là các thanh mẫu này sẽ kết hợp với những vận mẫu hoàn toàn khác nhau. Cụ thể là tổ hợp âm chi, chi, si sẽ chỉ kết hợp với những vận mẫu là y, u hoặc bắt đầu bằng y và u. Còn tổ hợp chư, chư, sư, chư, chư, sư và rư thì không gặp phải cái giới hạn này. Ví dụ như chúng ta sẽ có âm cha, cha, xa hoặc chưa, chưa, chưa. Nhưng mà với tổ hợp chi, chi, si thì hoàn toàn không có sự kết hợp này nha mọi người. Tiếp theo nữa là trong quá trình học rất có thể các bạn sẽ bắt gặp những cái trường hợp mà hai cái tổ hợp thanh mẫu này kết hợp với những vận mẫu giống y xì như nhau. Ồ, ờ, nhưng mà trên thực tế là nó chỉ nhìn giống nhau thôi mọi người nhá. Còn đọc thì hoàn toàn khác nhau đấy ạ. À, khác nhau như thế nào nhở? Chúng mình cùng theo dõi một vài ví dụ sau đây nhé. Ví dụ như cặp âm này thì khi nhìn vào các bạn sẽ thấy là vận mẫu của chúng khá là giống nhau đúng không? Đều là chữ Y. Ồ, tuy nhiên khi ghép với chữ Z thì nó sẽ được đọc là chi. Còn khi ghép với chữ Z thì nó sẽ được đọc là gì nhỉ? Dư. Đó, tuy là hai âm này đều thẳng lưỡi và không bật hơi nhưng lúc đọc lên thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau mọi người nhé. Mọi người lắng nghe lại nào. Chi và dư. Rồi, đến cặp âm tiếp theo nhá. Cặp âm này, hai thanh mẫu đều là âm gì nhỉ? Chính xác, đều là âm bật hơi nhá. Và chúng đều kết hợp với vận mẫu Y. Nhưng mà rốt cục thì khi đọc lên nó có sự khác biệt như thế nào nhỉ? Âm đầu tiên các bạn lắng nghe này. Chi. Chi. À, còn âm thứ hai thì sao nhỉ? Chư. Chư. Đó, các bạn đã nhận thấy sự khác biệt chưa ạ? Có nghĩa là khi đi với chữ Q thì nó vẫn là Y, còn khi đi với chữ C á, thì nó sẽ được đọc là là ư nha. Tương tự như vậy với cặp này thì chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? À, âm này chúng ta sẽ đọc là si. Còn âm này chúng mình sẽ đọc là sư. Rồi, tiếp theo chúng mình cùng đến với một cặp âm nữa nhé. Đó là cặp chi và chu. Các bạn có nhớ không ạ? Có nhớ lưu ý trước cô Trang đã nói không? Đó là khi chữ JQX kết hợp với Y hai chấm á, thì chúng mình sẽ bỏ dấu hai chấm đi và giữ nguyên cách đọc. Vậy nên với chữ này thì nhìn vào nó chính là chữ U nhưng mà thật ra nó là chữ gì mọi người nhỉ? Là uy bỏ hai chấm nha. Vì thế chữ này chúng mình sẽ không được đọc là chu mà phải đọc là là chi. Rồi chúng mình cùng đọc lại hai cặp âm này nhá. Chi chu. Tiếp theo cặp âm này nhá, chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ? Chuyên và choan. Đó, các bạn có thấy không ạ? Đằng sau chữ gì mà là chữ U thì thật ra nó là uy hai chấm đã bỏ hai chấm nhá. Chúng mình cùng đọc lại nào. Chuyên choan rồi, cặp âm tiếp theo nhá. Âm này là gì nhỉ? Thanh mẫu bật hơi này, nhưng vận mẫu thì một bên là một bên là uyên, còn một bên là oan nhá. Chúng mình cùng đọc nhá. Chen chan. Ví dụ cuối cùng, các bạn nhìn nhá, vận mẫu của nó đều là chữ u và chữ n, nhưng trên thực tế thì sao nhở À, khi đứng đằng sau x thì nó chính là âm uyên. Âm uyên đã được bỏ hai chấm đúng không ạ? Chúng mình đọc lại nào xuyên xuyên à còn khi kết hợp với sc thì nó chính là âm gì nhỉ âm uân chúng mình sẽ đọc là xuân xuân vậy là vừa rồi cô trang đã hướng dẫn các bạn cách phân biệt hai tổ hợp âm chi chi si và dư sư sư trư chư sư rư không biết là các bạn đã cảm thấy nó đơn giản hơn chưa nhỉ Tuy nhiên tất cả những gì cô Trang chia sẻ nó vẫn đang nằm ở trên phương diện là lý thuyết thôi Còn để biến nó thành thực hành, biến nó thực sự trở thành kiến thức, thành kỹ năng của các bạn thì còn phụ thuộc rất nhiều vào cái cường độ cũng như là cái tần suất luyện tập của các bạn nữa đấy Và để giúp cho các bạn luyện tập được tốt hơn thì cô Trang đã để một phần bài tập nho nhỏ ở cuối clip này Các bạn hãy làm nó và comment đáp án xuống để cô Trang có thể chữa giúp các bạn nhé Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share cũng như là ấn subscribe để theo dõi những clip hay ho tiếp theo nha Xin chào và hẹn gặp lại, chào chị 面具，面具；教训，教训；金钱，金钱；秋天，秋天；全套，全套。 亲情，亲情；自私，自私；生死，生死；奢侈，奢侈。 操作，操作，租出，租出。